à, nghe mình chưa lên tiếng nữa để nghe này vậy thì hôm hôm nay chúng ta học kinh ờ, uh, 162 và các vị cũng ghi nhận dùm đó là kinh 163, 64 65 ờ, là chúng ta đã học rồi đã học rồi ở phần trước gần đây thôi chứ không có xa không có xa đó, cho nên là bây giờ mình học kinh 62 rồi mình sẽ đi qua tiếp cái kinh 66 ờ, dạ yeah. thì cái kinh 62 này nó có một nội dung rất là đặc biệt đặc biệt ở chỗ là trong toàn bộ kinh điển có rất là nhiều chỗ đức phật và các vị thánh à, dạy ta cái cách đối phó với cái lòng là sân hận thù oán bất mãn nhiều lắm kinh mà dạy cái chuyện nó nhiều lắm nhưng mà cái nội dung kinh mà có cái cái cái cái, cái, cái, cái chi tiết mà, mà mà đặc biệt như kinh này thì tôi chỉ biết có một thôi ừ. ở đây ngày sẽ là phát gợi dạy cho mình cái mẹo có nghĩa là cái đối tượng để mà mình à, kham nhẫn để mà mình tha thứ để bao dung nó, nó, nó nhiều lắm mình à, có huệ căn à, mình có túc duyên ba la mật nhiều đời từ tâm hùng hậu thì dễ à, nhưng mà nếu mà mình gọi là hơi non tay một chút đó, thì cái pháp tu và kham nhẫn pháp tu từ tâm nó không phải dễ đâu khó lắm quý vị rất là khó ừ. ừ. không có ai xa đó chính là chúng tôi nè Ừ, chính là chúng tôi à, mới hôm qua đây chúng tôi cũng hơi phiền phiền một cái người phật tử mà hỏi chúng tôi biết là bao nhiêu biết là bao nhiêu nha vậy đó mà chỉ cần họ buông một câu mà chúng tôi thấy đã hơi tự ái một chút cái mình giận hai ngày nay chưa hết giận <laughs> hai ngày mà tôi e là tới tháng sau đó cũng còn giận nó giận đến cái mức mà coi như không muốn nhìn mặt của họ nữa ờ, ghét vậy đó ừ. nhưng mà cái kinh này đó thì ngài dạy cho mình cái kinh nghiệm để mà là mình có thể tha thứ trong nhiều trường hợp trường hợp một là cái người có cái thân hành không thanh tịnh dạ, thân hành không thanh tịnh khẩu hành không thanh tịnh à, thì có nghĩa là người đó từ, ờ, từ thân nghiệp tới khẩu nghiệp không có cái gì mà dạy được hết trơn thì à, mình cũng tha thứ cho họ mà có trường hợp đó, có cái người nói năng thấy ghét à, nhưng mà hành động không ra gì mình cũng phải tha thứ cho họ cái hạng thứ nhất thân và khẩu không ra gì cái hạng thứ hai đó là khẩu không ra gì nhưng mà thân thì cũng xài được trường hợp thứ ba đó là um, thân không thân không tịnh mà không tịnh nhưng mà cái tâm á, thì thỉnh thoảng xài được nha trường hợp thứ tư á, là thân là hành động xài không có được ngôn ngữ xài không có được ờ, còn cái tâm của họ thì coi như là cũng xài không được còn trường hợp thứ năm á, là thân khẩu ý đều ngon làm hết À, thì ngài dạy rằng á, là trên đời này nó có những hạng người như vậy đó à, có đủ hết có những người họ làm cho quý vị phiền nhưng mà họ còn có chỗ xài được thì mình bao dung họ kiểu nào còn có người đó thì uh, họ làm phiền mình nhưng mà họ tệ đến mức không có chỗ xài được thì mình cũng có thể bao dung được cho họ ở đây ngài mới cho ví dụ trường hợp thứ nhất á ừ, trường hợp thứ nhất là hành động không ra gì nhưng mà ngôn ngữ thì cũng có chút chỗ dễ thương thì ngài nói cái hạng người đó đó thì mình nên à, tâm niệm như sau bằng cái hình ảnh này nè để tha thứ cho họ đó là ngài nói giống như mà họ ở đây cái chữ chữ Pali, chữ chữ chữ, Pali là băng xuất cát nhưng mà trong tiếng Việt á, thì gọi là áo lượm từ đống rác nha ừ. có nghĩa là vị tỳ kheo đầu đà đó nhà nói một cái vị tỳ kheo đầu đà đó thì ờ, coi như là không có mặc y mà do phật tử may sẵn cúng dường mà vị đó phải là à, vị đó phải là là, là, là, là, là đi lụm vải dơ vải liện bỏ đem về là giặt uh, ờ, nhựa may thành y để mà mặc Ừ. thì người nói ờ, giống như một cái vị tỳ kheo mà đầu đà như vậy đó ừ. là khi gặp một cái miếng vải đó ừ, miếng vải đó thì vị đó mới lấy một chân ờ, chặn lại rồi một chân thì kéo nó ra ờ, để coi coi có thể xài được hay không à, thấy xài được thì mới đem về thì người nói là có những người trên đời này đó họ giống như một cái miếng vải mà mà, mà, mà dơ vậy đó mà nếu mình thấy xét mình xét thấy họ có chỗ dùng được thì mình cũng nên tha thứ cho họ ừ, nhớ nha giống như một miếng vải dơ à, nhưng mà mình nghĩ rằng là tuy họ vậy nhưng mà họ cũng còn có chỗ xài được dạ. à, còn trường hợp thứ hai đó tất cả các ví dụ này đều có một nội dung giống nhau ừ, trường hợp một là giống như miếng vải dạ. còn trường hợp thứ hai đó là ừ, với một cái hồ nước dơ mà mình đi đường mình khát nước quá Ờ, thì mình cũng có thể ừ, phải cắn răng mà uống mà uống bằng cách nào tức là lấy tay gạt ừ, rong rêu lá cây rác rến ra rồi lấy tay bụm là bổ. uống à, thì cũng vậy có những người trên đời này là mình không ưa họ nhưng mà mình cũng nhớ những cái đức lành của họ à, và mình nhớ rằng là họ giống như một cái hồ nước dơ à, bây giờ mình trên đường đi mình khát nước thì mình cũng phải ráng mình uống thì sống trong đời này làm sao không có gặp gỡ mà hãy gặp gỡ thì làm sao mà không có va chạm nha vậy thôi thì bây giờ họ tốt được cái phần nào thì mình cứ nhìn vào cái mặt tốt của họ thôi nha rồi có trường hợp nữa là với cái người yeah, dạ, mà thân khẩu không ra gì nhưng mà cái tâm thỉnh thoảng cũng có chỗ xài được thì ngài nói dạ, mình coi họ giống như cái cái cái cái vũng nước mà trong cái cái, miếng nước mà trong cái dấu dấu chân trâu bò vậy đó có nghĩa là khi khát nước thì mình cũng phải um, uống nhưng mà uống một cách nào uống một cách nào có nghĩa là biết là mình chạm tay vô trong đó là nước sẽ đục thì chỉ còn cách là mình chống hai tay dạ, mình đưa cái môi chạm vào cái vũng nước đó để mình hấp mình hấp được nhiêu hay nhiêu thì cũng vậy có những người đó là họ không còn cái chỗ nào để mà gọi là xài được hết thôi thì mình nghĩ ít ra người này cũng lâu lâu cũng chắc cũng có một vài lần họ có thiện tâm ừ, và cái chuyện này tôi có áp dụng tôi có áp dụng chuyện này có nghĩa là họ là mình không chỗ nào mình thương họ được hết nhưng mà mình cứ nhớ rằng ít ra thì họ cũng có những lúc xài được à, thì họ giống như một cái vũng nước mà ở trong cái dấu chân bò dấu chân trâu vậy đó có nghĩa là mình muốn uống thì mình phải chống hai tay mình cái môi mình vô trong cái chỗ nước đó thôi chứ không có cách gì mà mà, mà mút là được mút rồi nó sẽ bị gợn đục nha ừ. thì cũng vậy rồi có một cái một, một cái ví dụ tiếp theo nha có một cái ví dụ tiếp theo đó là là là là, là, là, là mình nhìn một cái người đang bị bệnh nha mình nhìn một cái người đang bị bệnh bị bị trọng bệnh thì thôi bây giờ mình cũng giúp đỡ được như mình giúp chứ còn mà nay bây giờ mình bỏ con người ta thì cái người mà có nhiều người họ xấu quá đi mình coi họ giống như người người mà đang người mà đang bị trọng bệnh gì đó thì thôi thì mình giúp được như mình giúp nhớ nha ừ. còn đối với cái người mà gọi là thân khẩu đều dễ thương hết á, thì dĩ nhiên là mình rất là dễ dàng bao dung là rất là dễ dàng bao dung nha ừ, rất là dễ dàng bao dung cho họ Ờ. thì bây giờ gom nguyên cái bài kinh này lại đó ừ, là sao gom lại nó chỉ có mấy hàng thôi trên đời này chúng ta không thể sống một mình bắt buộc chúng ta phải có cái sự là thù tạc giao tiếp qua lại với bao nhiêu người thiên hạ khắp muôn phương và đã nói là thiên hạ khắp muôn phương thì chính người mười ý con nhiều cha thì làm sao mà mọi người nào cũng dễ thương như mình không được hết trả lời phất ngày dạy cho mình cái kinh nghiệm này đều có mặt ưu mặt khuyết nha thì mình cứ nhìn vào cái chỗ tích cực của để cái điểm tích cực của người ta để mà mình có thể bỏ qua ừ, cái cơn giận đó là cách một trường hợp hai mà họ tệ quá họ không có cái chỗ nào để mình thương hết thì thôi thì mình coi họ giống như một người bệnh à, một người bệnh vậy đó mà đã thấy bệnh thì mình không có chấp gì cái người mà mang cái trọng bệnh nha thương được thì ráng thương ừ. thương được thì ráng thương còn chỉ cái hạn cuối cùng là hạn người lầm trăm phần trăm thì lỡ họ có nói cái câu gì thì mình hãy nghĩ rằng đó là cái tai nạn nghề nghiệp hãy có miệng thì phải nói mà hãy nói thì thế nào cũng có mắc lỗi à, chỉ còn người này là tuyệt vời cái hạn thứ hạn cuối cùng này thì khỏi bàn rồi nhưng mà bốn cái hạn đầu tiên đó thì mỗi người đều có cái mặt ưu mặt khuyết cái mặt mạnh mặt yếu thì mình cứ nhìn vào cái mặt tích cực của họ coi họ như một cái miếng vải dơ mà mà có thể đem về giặt nhuộm may được thì mình cũng tận dụng coi họ giống như một cái hồ nước dơ ờ, coi họ giống như một cái vũng nước ờ, trong cái dấu chân trâu bò ừ, nó tệ như vậy đó nhưng mà thôi kệ nó miễn là còn có chỗ xài được thì mình cũng xài xài đây có nghĩa là tha được thì tha đó ừ, bỏ qua được thì bỏ qua ừ à, đó là cái kinh nghiệm mà tôi cho rất là đặc biệt chứ còn mà giảng chung chung á nói rằng tu phải có tâm từ tu được phải có cái trí huệ ừ, hiểu lý nghiệp báo biết rằng mỗi người có cái nghiệp riêng à, thì cái đó cũng là một cái bài một cái nội dung hay đó nhưng mà riêng cái bài kinh này ngài cho mình cái kinh nghiệm bằng những cái hình ảnh rất là và nó thiết thực rất là gần gũi mình ngài nói rằng bây giờ người ta tệ cỡ nào đi nữa thì ít gì nó cũng có cái chỗ tích cực Ừ, một là ta cũng có cái mặt tích cực hai là ta cũng có lúc tích cực à, nhớ cái đó ừ, nhớ cái chỗ đó thì mình có thể mình bỏ qua mình tha thứ như vậy thì như các vị có xem xem các vị có thể biết được năm năm cái ví dụ này chứ một là họ như là một sắp giải hai nó là à, hai nó là giống như có ngọn nước dơ ba là giống như là cái dũng nước ờ, trong cái dấu chân trâu bò cái nó giống như người bệnh và cuối cùng họ giống như một cái một cái người lầm nó họ giống như một cái à, ưu nước mà sập thì tùy cái đối tượng mà chúng ta ừ, nghĩ ra cái cách nào để mà ừ, tha thứ bao dung cho họ nha đây là một cái kinh nghiệm thôi nó rất là đặc biệt còn ở ờ, cũng ngài sẽ lại phát mà ờ, trong trường bộ kinh ờ, thập thượng thì ngài lại dạy gọn hơn ngài dạy rằng mỗi lần mà có cái tâm mà hờn giận ngay đó thì cứ nhớ thế này ta được lợi ích gì ừ, khi mà sống với cái lòng mà sân hận như thế này thì cái câu đó là phải nói là, là là một kinh nghiệm tuyệt vời nhưng mà không phải ai ừ, không phải ai cũng à, làm theo được cái lời dạy đơn giản đó ừ. mặc dù cái lời dạy đó thì tôi cho rằng là quá sức là tuyệt vời nha nói là mỗi lần mình giận nghe cứ nghĩ rằng mình được lợi ích gì khi mà mình sống bằng cái tâm hiềm hận bất mãn tức tối này ừ. Tây có một câu cũng hay đó mà nói rằng khi mình giận người khác á, là nó giống như mình uống thuốc độc mà mong cho người ta chết vậy đó à, hoặc là tay nó cũng có một câu nữa nó, nó khi mình giận người khác có nghĩa là mình lấy cái lỗi của người ta tha về làm lửa đốt mình ừ. mình giận ngay có nghĩa là mình lấy cái lỗi của người ta nó về làm lửa đốt mình có nghĩa là cái, cái chuyện cái chuyện mà ta tào lao là giữa người ta nhưng mà mình tha về trong bụng của mình, mình chứa hết trong nha và ở đây tôi nói thì bà con ờ, có lẽ có nhiều người không có chấp nhận à, nhưng mà tôi tôi xem cái cầu đó giống như thằng chú vậy đó nha cái câu thượng chú đó là hầu hết những gì mà làm cho ta phiền ấy, thì nó chỉ tồn tại khi đến nó thôi đối với tôi đó là câu thượng nha hầu hết những gì trên đời này chỉ trừ ra có mấy chuyện thôi một là bệnh tật nợ nần thù oán pháp luật đó là bốn chuyện bệnh tật nha ờ, rồi nợ nần thù quán pháp lực bốn chuyện này dòng mình nhớ hay mình quên thì nó vẫn còn ngoài ra nó chỉ có khi nào nào ta nhớ tới cái này quan trọng động trừ này thì những cái chuyện khác ví dụ như bây giờ người ta chửi mình người ta hấy quýt lườm liếc mình người ta có một thái độ cử chỉ xúc phạm mình ví dụ như vậy những cái đó nó thật ra nó chỉ tồn tại khi mình nghĩ tới nó còn nếu mình không nghĩ tới nó nó không có cái việc tưởng tượng có đúng như vậy không ví dụ như bây giờ <clears throat> trưa nay tôi gặp quý vị à, à, cái hành động nó phải nói rất là thiếu văn hóa cực kỳ thiếu văn tuy nhiên à, là cái phần thiếu văn hóa đó là phần của tôi có nghĩa là các vị chưa có lỗi gì hết chuyện đầu tiên là tôi có lỗi trước tôi đã thể hiện một cái bản chất lưu manh thiếu văn hóa của tôi mà quý vị lại giận có nghĩa là quý vị đem cái thiếu văn hóa của tôi về cất ở trong lòng làm cụ nha nếu mà các vị quên các vị không có nghĩ tới nữa thì cái chuyện mà tôi nhổ cái bãi nước bọt đó, đó nó gì mất ở trong cái dòng đời nó không có nó, nó không có tồn tại bãi nước bọn nó rồi nó sẽ khơi đi ừ. còn tôi sao đó tôi cũng quên mất riêng quý vị cứ đem cái hình ảnh mà tôi xúc phạm quý vị đó quý vị về giữ hoài nha cho nên cái chuyện đó, đó nó có hay không là do quý vị có muốn đem nó về nhà về lòng của mình hay không nha chứ còn cái chuyện đó nó đã qua rồi tôi giận các vị tôi có chửi các vị tôi có nói nói xấu tôi có mạ có xúc xỉm tôi có bán bổ các vị cỡ nào đi nữa nhưng mà tôi nói xong về tôi trùm mà tôi ngủ tôi đâu có nhớ nữa nhưng mà các vị cứ tha cái đó về làm lửa đốt mình thì ở đây tôi nói rõ người có huệ căn thì nghe mấy bài kinh này là lập tức lấy đó làm kinh nghiệm sống còn người ba la mật yếu huệ căn mỏng thì có học bao nhiêu kinh ờ, thì cũng tác dụng gì hết nha có học bao nhiêu kinh cũng tác dụng gì còn có huệ căn có ba la mật thì cứ mỗi lần họ nghe được một cái bài kinh như thế này là họ có thêm được cái vốn sống và nhiều lần rất nhiều lần tôi nói cái ba la mật nó không phải là để mình tích trữ mà ba la mật là ngay chính đời sống của mình nếu mình đủ duyên lành thì, thì là mình tu tập như ý à, có kết quả còn nếu không đó, thì khi nào nó đủ thì mình biết nha nhưng mà thứ là vung mồi cái ba la mật mà mình không cần phải hỏi thầy bà là con như thế nào thầy thấy con ra sao cấm đầu mình với định tuệ tính đi với văn tầm quy trí nhưng mà thỉnh thoảng giả sử như mình có tò mò mình muốn biết mà cái phước duyên quá khứ mình gì vậy mỏng dễ lắm tôi nói lần nữa cái cấm đầu tu đừng có thắc mắc là mình có phước nhiều ít nhưng mà nếu mà muốn muốn muốn thắc mắc đó thì hãy nghĩ thế này có bao nhiêu cái thiện có bao nhiêu cái ác pháp mà mình thực hiện dễ dàng nha nhớ nha cái vì cái câu này cái câu người cứ hỏi tự hỏi lòng mình có bao nhiêu cái thứ thiện pháp mà mình đối với mình khó làm có bao nhiêu thứ ác pháp đối với mình là dễ làm thì tự mình xét mọi người có ba la mật đó thì họ có nhiều cái thiện pháp mà họ dễ làm cái như bố thí trì giới thiền định chỉ từ tâm kham tấn trí để họ làm rất là dễ nha còn cái người mà thì mấy cái thiện pháp đó rất là khó đó là nói về thiện còn nói về ác cái người mà ba la mật yếu đó, thì họ có nhiều cái điều ác mà đối với họ nó dễ dàng lắm tôi trong đời của tôi tôi có tiếp xúc với nhiều người tôi thấy có nhiều người đó cái chuyện mà tham của phi nghĩa đối với họ nó rất khó trung trung có nghe cái, cái cái của phi nghĩa không ta của phi nghĩa tức là cái vật chất tài sản thì có được do lừa đảo là lộng của phi nghĩa cái mà không phải gọi là của phi nghĩa ừ. thì tôi biết có nhiều người trong số có những người tôi quen ấy, có nhiều người họ cũng không phải khá giả gì nhưng mà mình có thể tin tưởng được cái người này rất là sạch sẽ về vấn đề gọi là tiền bạc còn nó lạ như vậy rồi có những người đó là cái chuyện mà học đạo đối với họ nó dễ ẹt à, à ghi ghi chép chép là hiểu à, còn có nhiều người cái chuyện học đạo đối với họ nó rất là khó nha ừ, rồi ác pháp cũng vậy có nhiều người đó cái chuyện mà đi nói xấu người khác là khó nhưng mà có nhiều người cái chuyện nó nói xấu người khác là rất là dễ có nhiều người đó là cái chuyện mà tỉnh thức đó mà ngủ dù ngủ dập thì rất là dễ à, rồi có nhiều người cái cho ra nó dễ mà có cho ra rất là khó đối với họ chỉ có nhận chứ không có cho <clears throat> thì mình muốn cái ba la mặt của mình là là nó hiển hiện qua cái đó đó quý vị cái ba la mặt của mình là nó nó hiển hiện qua cái thiện ác của mình à, có quá nhiều cái ác đối mình nó dễ dàng mà đúng khi nó có quá nhiều cái thiện nó đối mình nó khó khăn là mình biết cái ba la mặt của mình có vấn đề nha à, có nhiều người họ nghe tôi nói vậy cái họ mới đem trường hợp của ngài ăn lá là họ nói họ nói ngài cũng tu quá chừng tu mà tại sao mà ngài cũng có giết người dễ dàng vậy thế tôi đã trả lời thế này có hai cái khuynh hướng thiện và khuynh hướng ác cái ác của ngài nó mạnh thiệt đấy nhưng mà cái thiện của ngài cũng mạnh không kém bằng chứng là khi ngài gặp phật rồi đó là ngài tu phải nói là chỉ có ba nốt nhạc là ngài đắc a la hán các vị biết ngày Angulimala lá ở ngoài ngày ác như vậy tới hồi ngày đi tu ngày làm một cái chuyện mà mình trong râm này nè không làm nổi ôm bình bát đi giữa trưa nắng mà chúng nó lại đá nó liền vô đầu máu chảy ướt cái mặt mà vẫn lặng lẽ đi về bể bình bát máu thấm y mà vẫn hiền, ngoan đi về chùa không có một phản ứng không sân tâm thì lúc mà đức phật nhìn thấy ngài mới nói này bà la môn hãy khám nhận này bà la môn hãy khám nhận bà la môn là một tiếng gọi trân trọng đó ừ. à, so với những gì mà ngươi đã làm đó thì những chuyện mà ngươi phải chịu đựng hôm nay không đáng gì đâu ừ, lẽ ra à, với chừng gì đó cái, cái ác nghiệp tôi phải đi xuống địa ngục không biết bao nhiêu trăm ngàn triệu ức tỷ năm bây giờ chỉ là u đầu lỗ trán rồi chảy máu nhẹ nhàng vậy thôi mà cái chuyện đó mình trong râm mình có làm nổi hay không đúng mình ờ, là là, là, là, là có thể không ác bằng ngài nhưng mà bây giờ có kẻ mà tấn công cho mình mà phải nói là máu be tùm lum như vậy mình có chịu nổi hay không mà ngài thì ok không có chuyện gì hết vì cái ba la mặt nha ba la mặt thì cái vị mà có ba la mặt á, thì coi như là họ có nhiều cái biểu hiện lắm à, ví dụ như có vị là họ có thể có được cái từ tâm không ai sánh được dù họ chưa chứng thánh có vị họ cảm nhận giỏi dù họ chưa chứng thánh có vị trí tuệ hơn thường dù họ chưa chứng thánh có những vị có khả năng tu định tu niệm rất xuất sắc dù họ chưa chứng thánh đó là những cái biểu hiện của một người có ba la mặt nha còn mình thì cứ lâm cơm lâm cơm học thì ba mớ đó à, niệm ba mớ định ba mớ giới ba mớ thí ba mớ văn ba mớ tàm ba mớ quý ba mớ đức tin ba mớ à, cái gì ba mớ hết à, cộng là thành ra nguyên một mớ mà mình tưởng mình hay nhưng mà thật ra bữa nay khi nói về cái chuyện mà kham nhẫn tôi xin nhí ra một hí ra một cái chuyện để quý vị giật mình nha ừ. đó là đừng có tưởng là mình giỏi mình thiền nhiều mình hành thiền nhiều mình học đạo nhiều thật ra các vị nhớ dùng cái này nhớ dùng câu thần chú này để tự dạy mình tự răng mình những gì tôi học những gì tôi hiểu những gì tôi nhớ những gì tôi hành trì có đủ để khiến cho tôi tốt hơn hay không đó là cái câu thần chú dạ đó là còn các vị học cái rơm này với chúng tôi là coi như tôi dạy toàn là bùa phép không nha học toàn là bùa phép đó là bùa mà các vị phải nhớ nha à, đó là những câu bùa phép phải nhớ có nghĩa là tự hỏi lòng mình những gì tôi nhớ những gì tôi hiểu những gì tôi học những gì tôi hành trì nó có đủ để khiến cho tôi trở nên tốt hơn hay không tốt hơn là sao kham nhẫn tốt hơn bao dung tốt hơn bố thí tốt hơn giữ giới tốt hơn đó buông bỏ tốt hơn nhưng mà học cho nhiều đi hành thiền cho nhiều thí chủ cho là nhiều à, là cúng dường cho nhiều mà coi như là vẫn y như thở nào đó có nghĩa là cái kiểu tu của mình có một là chưa tới hai là chưa đúng nha yeah, nó có hai trường hợp nữa một là chưa tới hai là chưa đúng tôi nhớ nhân cái ngày mà 20 tháng 11 của năm nào đó ờ, người ta trong nước người ta làm một cái có một cái nhóm nó đi sưu tập mấy câu nói mà được xem là bá đạo nhất của thầy cô à, để làm thành một cái collection một cái sưu tập để vui gọi là mũ bối học đường á thì trong nhiều câu đó nó có mỗi câu tôi nhớ đó là có một ông giám thị ông thầy ông làm mấy mỗi lần mà có mùa thi thì ông mà được, được cử làm giám thị thì ông có phát một câu mà coi như là các thế hệ học sinh gọi là đều ghi nhớ ông nói từ phòng thi bước ra đó mà thấy em nào mặc hí hửng à, thì ta có thể xếp mấy em nó vô hai hạng sau đây một là nó làm em nào trong phòng thi bước ra mà mặt mày héo úa đó à, rầu rĩ đó xin lỗi đúng trong phòng thi bước ra nào mặt mày mà rầu rĩ thì tôi có thể đoán được em nó nằm trong hai nhóm này một nó biết làm sai và cái đứa thứ hai là nó không biết là nó làm ờ, thang mà một đứa thì nó tưởng một đứa thì nó biết nó làm sai một đứa thì nó tưởng là nó làm đúng thì ông nói rằng chính vì hai cái này nó làm cho ừ, nó làm cho nó tạo ra những cái nét mặt của mấy em từ cái vùng thì bước ra các vị trong trong nghe kịp không có đứa thì nó nó biết nó là còn có đứa nó tưởng nó đúng thì trong đời tu mình cũng vậy các vị có tu hành gì tôi mình nhớ mình rất có khả năng rơi vào hai trường đại học sau đây một là mình tu chưa có đúng hai là mình tu chưa có tới chưa có đúng có nghĩa là không có được như lời Phật dạy còn hồi đó thứ hai là cũng hơi có phần gì giống như Phật dạy nhưng mà chưa có tới nơi tới chốn nha ừ. thì các vị nghĩ một là mình biết rõ mình làm sai cũng là còn hai là tưởng mình làm đúng thì cả hai cái này thì chỉ nhiên mình trường hợp một thì nó tốt hơn nhưng mà nó cũng có chỗ đáng buồn có nghĩa là mình chưa có khá lắm nhưng mà cái bậy nhất là trường hợp hai là tưởng mình trúng nha ừ. thì, thì à, cái bài kinh này là bài kinh 162 này là ngày nói đến cái kinh nghiệm mà để đối phó sân tâm đêm hôm qua có một cái người phật tử ở mỹ ở gửi tin nhắn cho tôi họ nói họ sân si quá làm sao cho bớt lúc tôi buồn ngủ quá thì tôi, tôi tới hôm nay tôi vẫn còn bị chết lắc chưa có quen giờ nha à, tôi liếc tôi thấy rồi tôi ngủ tiếp thì mong là hôm nay họ vào room họ nghe được cái bài giảng này như là một cái câu trả lời của tôi cho riêng họ nha dạ, có nghĩa là ở đời này hãy dạ, còn sống ở trong đời để chúng ta còn có cái giao tiếp thù tác qua lại với thiên hạ dạ, vì hãy có qua lại có thù tiếp có trao đổi thì phải có cái phiền phức à, thì cái cách mà để đối phó với cái phiền phức bất mãn đó thì ở đây ngài sẽ là Phật ngài đưa ra cho mình những cái kinh nghiệm nhỏ à, nói nhỏ là nhỏ so với ngài đó vậy còn đối với mình đó, đó là những kinh nghiệm lớn đó là người ta có ra sao thì hãy nghĩ đến cái mặt mạnh của người ta ừ. à, ngay trong kiếp này thì mình ta cũng có lúc mặt mạnh mặt yếu còn nếu mình nói về cái chiều dài của dòng sanh tử thâm thẳm lê thê đằng đẳng thì ai cũng có mặt mạnh mặt yếu một cái người hôm nay mà tàn tà điên khùng xấu xí gì tướng năm kiếp xưa năm xưa kiếp xưa đó họ cũng từng à, là một hoa khôi hoa hậu một vị tướng quân uy mạnh một vị đại đế và là quyền lực rồi bây giờ cái dòng chảy lưng hồi nó cứ sâu đẩy họ về bờ này bến nọ bây giờ họ làm một cái người đuôi mù câm điếc tại thế dị dạng à, nghèo khó sinh ăn trên đường trên phố vỉa hè mình đâu có biết mình ngày xưa họ như thế nào dạ, rồi một cái người hôm nay mình thấy họ sân si họ kiếp xưa họ cũng từng là một vị phạm thiên từ tâm bát ngát các mau la à, rồi cuộc đời sinh tử bây giờ là họ ngồi lên lặn xuống cuối cùng giờ làm cái người sân si lặng như vậy à, rồi một cái người hôm nay mình thấy họ tu hành ghê gớm đức độ cao siêu chứ kiếp xưa họ cũng từng là tay anh chị đầu gấu ờ, có giang hồ số má chứ đâu phải là những tầm thường à, nhưng mà bây giờ đó là đổi đời à, thì dòng sinh tử luân hồi mà thì có người lúc vậy lúc khác Ừ, ngay trong một kiếp và đã lúc về lúc khác nói chi là trên cái dòng sanh tử thâm thẳm nha nhờ nghĩ như vậy đó là một cách cách nữa là nhưng trong thanh tịnh đạo có dạy tức có nghĩa là chúng sanh trong cái thế giới quanh ta à, thế ờ, thì không có ai là thân quyến của ta biết các vị còn nhớ cái cái cái cái cái, tôi hôm đó tôi nói về các cái thế giới hệ có nghĩa là cái vũ trụ quan của Phật giáo không tức là chúng ta có nhiều cái điểm trùng thì chúng ta sinh ra làm người thân của nhau ờ, mà điểm trùng nó càng ít thì chúng ta cùng xã cùng huyện cùng tỉnh điểm trùng nó càng ít nữa thì chúng ta cùng một vùng miền khu vực quốc gia bán cầu rồi cái cái trùng nó còn ít nữa thì chúng ta cùng ở trong cái cõi dục giới rồi cái ít nữa thì cùng ở trong một cái thế giới hệ ừ, một cái universal và cái trùng nó cái cái điểm giống nhau nó càng ít nữa thì chúng ta xa nhau xa xa ra trung trung còn nhớ cái đó không cái này rất là quan trọng chính vì cái chỗ này nó mới có cái sự mà phân loại là mà một ngàn một ngàn mặt trăng mặt trời là một tiểu thiên hai ngàn tiểu thiên là một trung thiên ba ngàn trung thiên là thiên nó là như vậy là dựa dựa vào cái chỗ đó điều đó có nghĩa là những chúng sanh mà mình thấy trong cái trái đất này là họ đã có rất là nhiều cái cái sự quan hệ với mình trong nhiều đời lắm họ mới ở chung cái hành tinh bởi tạo nó có một câu là uh, tu ngàn kiếp là làm cha mẹ con cái tu kiếp làm vợ chồng đó Ừ, là vậy đó tu mười tu năm ba kiếp mới đi chung chiến đò cái câu này dĩ nhiên cái câu mang cái tính dân gian nhưng mà không phải là vô lý không phải là ngẫu nhiên họ nói như vậy nha ừ. đi chung đò với nhau cũng là một cách gọi là cộng duyên cộng nghiệp cộng hưởng cộng sinh tuy nó nhỏ nhưng mà tại sao không có tèo một tí nó không đi chiến hai chiến đò khác nhau mà tại sao hôm nay nó lại đi chung chiến đò với nhau nó cũng là một cách thậm chí tôi nói ra cái, điều này quý vị trong viên trong rơm mới tin nha đó là nhiều khi đó là mình chỉ nói duyên mình chỉ nghĩ đến người thôi chứ mình quên nghĩ đến vật tại sao mình không mua cái căn nhà ở trên phố A mà mình mua nhà ở phố B đó là cái duyên tiền cái đồng hồ trăm ngàn cái nồi tô son chảo mình không mua mình lại mua cái món đồ đó đó mình nó phải có cái duyên thí dụ như bây giờ cũng do khiến mình mua cái nồi đó để làm chi để có một ngày kia nó bị xúc cái hoài để làm chi để mình mới bị phỏng cái chân vì cái nghiệp của mình phải bị phỏng cái chân vào cái ngày đó giờ đó cho nên mình phải mua đúng cái nồi đó để để cho cái chuyện đó nó xảy ra này không đó cả cái nồi đó cũng có nghĩa là mình không mua mà mua đúng cái cuốc đó để để để vì cái cuốc nó phải có một ngày mà nó xúc cán để nó mới pha ăn cái lưỡi trúng mình của trúng nha ừ. phải có cái chuyện đó quý vị chứ không phải là cái gì của ngẫu nhiên thế là cái gì đấy cũng nó, nó cũng là cái biển viên trùng trùng bởi vì cái mắt phàm mình không có thấy tôi đánh một vòng nữa tôi quay lại tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói rằng thì ra để muốn tha thứ một người thì mình cứ nhớ tâm niệm thế này cái cốt cái muỗng cục kẹo cái bánh mà nó cũng phải, mình phải có nhân viên sao mình mới gặp nó mình mới mua nó về để mình ăn à, để là mình bị đau bụng hay là để mình được ngon miệng nói chi là con người với nhau tại sao con chó con heo con mèo con vịt đó tại sao mình nói về nhà của mình rồi gần hơn nữa là, là con người tại sao người đó làm vợ mình chồng mình cha mình mẹ mình con mình anh em mình lại sao người đó làm bạn mình và tại là tại sao người đó tuy là người dân nhưng mà là ở gần mình đến mức mà mình phải thường xuyên gặp gỡ cuối cùng nó mới ra cái chuyện như hôm nay Ừ. Tuy giận thiệt nhưng phải nhớ là nó có cái gì đó à, để mà gặp nhau chứ tại sao trên biển trong thế giới biển người bao la mình không gặp ai là gặp đúng cái người cà chớn đó là tại sao là vì nó có một cái duyên gì đó ừ. à, sáng nay có người quen gửi cho tôi một cái clip cực kỳ tào lao mà tôi liếc mắt qua tôi coi mới hết nhưng tôi rất là xúc động đó là có một con bò ở bên châu phi nên nó cùng với bầy của nó đi qua một cái vùng suối cạn mà ở dưới có một cái con cá sấu nguyên cái bẫy nó đi qua hết nhưng mà nó nó là con bò bị lọt lại sau cùng nha uhm, lọt lại sau cùng thì nó bị con cá sấu táp nó cắn một chân của nó nó bươn chạy vào đủ cách để mà nó thoát khỏi cá sấu nhưng mà không được răng cá sấu mà quý vị nó táp vô cái chân thì con này nó tìm đủ cách nó thoát mà nó không thoát được mà cái bầy của nó đó à, đã sống với nó mấy năm nay bây giờ cứ nhìn nó chứ đâu có làm gì bao nhiều con nó còn cúi đầu nhẫn nha nó gặm cỏ coi như không có gì xảy ra mà con bò này nó đang đối diện với cái chết trong từng giây đồng hồ nha thì lúc đó tình lình có hai cái con hà mã bên cạnh nó thấy được nó mới nhào tới nó mới đuổi con cá sấu đi coi như nó cứu được con bò thì nói bằng suy diễn của con người thì mình thấy hình như đây là cứu bò nha nhưng mà trong thế giới động vật thì mình cũng khó nói không biết là vì cái động cơ nào mà hai cái con thà mã đó nó lại xuất hiện ngay lúc đó để mà nó cứu con bò này nó lại đuổi cái xấu đi nha thì tôi muốn nói bà con cái chuyện gì tôi muốn nói là thì ra trên đời này tốt với ai thì tốt bởi vì ai trong đời này cũng sẽ có lúc uh, là người ơn của mình thò tay giúp mình hết thưa quý vị nha các vị ai trên đời này cũng có thể có lúc thò tay giúp mình cho nên thêm bạn bớt thù là điều rất tốt nha đó là cái chuyện hiện tại còn cái chuyện quá khứ thì khỏi nói rồi rồi xong bây giờ là mình học qua kinh 166 à, kinh 66 trong cái kinh này nó đến hai nhân vật à, hai nhân vật đó là ngài xá lợi phất và một vị nữa tên là ú đa di thời đức phật thì có nhiều vị ú di lắm nha nhiều lắm một vị đó là ca lu đa di ca lu đa di không các vị còn nghe không alo rồi xong nếu mà các vị còn nghe, nghe thì rất là lạ là bởi vì tôi đây một cái tiếng động giống như tôi bị mất mic vậy đó dạ yeah. rồi thì à, cái ngày ca lú đa di á là à, một vị đại tinh văn của đức phật vị này đã tu ba la mật năm ngàn đại kiếp thời gian tương đương với à, ngày A Nan Ca Diếp nha và vị này có một cái biệt hạch rất là độc đáo có nghĩa là trong tất cả thinh văn của Đức Phật thì vị này có một cái thắng hạnh mà không ai bị được đó là cái khả năng gian xếp cư sĩ à, các vị đừng có tưởng là cái chuyện này ai làm cũng được giải sách cư sĩ là sao có nghĩa là phối trí bố trí nhân sự cư sĩ đó là không ai bằng ngày ừ, ví dụ như bây giờ cái giờ có một cái nhóm người muốn ờ, là tổ chức dân nghi ở đâu đó mà cái người thí chủ mà xin đầu tiên đó không muốn ai hùng hết thí dụ như vậy nha không muốn ai hùng hết mà nếu mà vị khác tới mình mà, mà giải thích thương lượng thì không mới nghe nhưng mà ngày tới ngày nói làm sao là mà ông không phải nghe ông phải đặt mọi người cùng hùng thí dụ như vậy hoặc là giữa cư sĩ có cái gì xích mích phiền phức với nhau thì ngày tới ngày nói cách nào đó mà để cho tất cả đều nắm tay vui vẻ ôm choàng lấy nhau à, trao nhau nụ hôn trên má thấm thiết đồng chí đại đoàn kết không phải dễ nha thì ngài là đệ nhất thắng hạnh dàn xếp cư sĩ ngài là cái người mà vua tịnh phạn sau khi nghe thế tôn thành đạo đã cử à, đi thỉnh thế tôn về sau khi đã gửi đi tám đoàn sứ giả à, và tỉnh thế tôi về hoàng cung Tila Bách Thú ừ. đó là ngày ca lũ đa gì còn cái vị ú đa di trong đây nè là lô đú đa di thì trong kinh đó cái vị này đó, có nhiều cái tật xấu lắm đa tham đa dục ganh tị mà không có thiền định không có pháp học à, chỉ có vì có một cái đức tin với thế tôn là đi xuất gia thôi chứ còn ờ, là về cái chuyện mà tu tập học học pháp hành đó, là trớt quất và vị này có một cái lòng bất kính ờ, là đối với các vị tôn túc như đó là Phật Trụ Kiền Liên thì mình thấy trong cái kinh này đó là là, là, là ngài Ú Đa Di cũng là một cái thái độ bất kính đối với ngài Sa La Phật còn ở trong bụng xanh thì kể nhiều về ngài lắm có những cái lần mà ngài Sa La Phật một Kiền Liên đang ngồi đó im lặng cùng với chữ tăng đang im lặng thiền định thì ông ngài ú đa di này nè À, là, là, là, là, là lên tiếng đề nghị các hành giả hãy lắng nghe tôi nè bây giờ bắt đầu tôi sẽ thuyết pháp nha tôi thuyết pháp hoặc là có một lúc đó ngài sa Phật đang nói thì ngài cướp lời ngài nói rằng tôi nghe ngài sa Phật nói đến đây tôi chưa dĩ giờ tôi muốn bổ sung các vị hãy lắng nghe tôi nè đây là cái chỗ mà ngài sa Phật nói chưa có tới nè ừ, đại khái như vậy thì trong bổn sanh kể như vậy đó là rất là nhiều lần chúa đăng những vị thánh thì im lặng nhưng mấy vị phàm thôi chịu không nói họ mới lên tiếng họ nói sư ơi sư làm ơn sư im dùm còn không mới sư đi chỗ khác để cho chúng tôi được nghe pháp pháp từ tôn giả sẽ lại phát có lý nào mà ngài sẽ lại phát đang nói mà lại dành sư nói như vậy nó kẹt cho tôi tôi quá đi sư muốn nói thì để một cái dịp khác sư nói ừ, ngài lạ lắm cái vị U này rất là lạ thì ở đây cũng vậy đây ngày sách là phất khi có chư tăng đông thì ngày luôn luôn tìm một cái pháp thoại nào đó để ngày gửi, gửi đến chư tăng à, thì ngày mới ngày kêu gọi chư tăng tu học dạ, tam học ngày dạ, ngài sa phát kêu gọi chư tỳ kheo tu tập tam học bằng một cái lời kêu gọi ngắn gọn mà rất là xúc tích sâu sắc ngày nói rằng một vị tỳ kheo mà thành tựu tam học á um, giới định và tuệ đó thì vị đó có thể xuất nhập diệt thọ tưởng định và nếu ngay này mà không la hán thì vị đó có thể chết sanh về phạm thiên và ở đây chúng tôi cũng nói thêm ở trong bản tiếng việt á, thì một là khó hiểu hai là dễ hiểu lầm à, nếu ngay hiện tại vị ấy không đạt được chính trí phải thời vị ấy chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên phải ăn các món đoàn thực phải được sanh ra với thân dưỡi làm ra ừ, đó là bản tiếng việt trong bản Bali thì sao trong bản Bali thì nói thế này nếu ngay trong hiện tại mà vị đó không có chứng la hán đó thì vị đó sẽ à, vượt khỏi cái cảnh dục giới à, vượt khỏi cái cảnh dục giới mà dục giới là gì là cái cõi mà còn ăn uống các thứ thực phẩm ừ. còn cái chỗ này là trong bản tiếng việt mình để chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư thiên phải ăn các món đòn thực phải được sanh với ý với thân nghĩ làm ra thì nó hơi mơ hồ nhưng trong bản ly thì rất là rõ nếu ngay trong hiện tại vị không chứng thì vị ấy uh, sẽ uh, thoát sẽ vượt khỏi cái tầng dục giới tức là cái tầng mà chúng sanh còn phải ăn các cái thực phẩm để rồi sanh về một cái cõi mà không cần ăn uống à, bởi vì cái thân xác trên đó là do cái tâm nó tạo ra đó đây đây đây đây, đây. trộn trộn trộn trộn cảm ơn cô giọt mưa đây, đây. rõ ràng nói thế này à à Atthananko etang aguso sariputta anapakaso Kapali Karahara phát khả năng đê qua năng đó là cái ở đây cái Kapali Karahara phát khả đó là một cái cụm tỉnh từ deva va năng là danh từ chính nha còn nguyên cái Kapali Karahara phát khả đó là một cụm tỉnh từ có nghĩa là vì trong chú giải mới nói đó là cõi dục có nghĩa là nếu mà nghe giới định tuệ mà đầy đủ á không nếu mà không chứng à, quả là hán ngay đời này thì cũng phải sanh về cái cõi à, cõi gì cái cõi, cõi uh, ngũ tịch ừ, trong chú giải nói như vậy và giới tịnh tuệ đầy đủ là sao giới tịnh tuệ đầy đủ sao giới đây gồm có bốn nha giới đây gồm có bốn tức là giới tịnh á giới tịnh á, trong trong thất tịnh á giới đây gồm có bốn bây giờ tôi đang giảng bằng cái phone nên tôi ghi không có được nha à, cô cô giọng mưa ghi, ghi nhanh nhanh dùm nha cô một cái giới tịnh ở đây nó gồm có bốn một là giới bổn thanh tịnh số hai là thu thúc lục căn thanh tịnh số ba nuôi mạng thanh tịnh và thứ tư là quán tưởng thanh tịnh đó nhớ nha thì giới bổn thanh tịnh có nghĩa là đức phật cả quy định tỳ kheo có 227 giới thì vị này không có vi phạm 227 giới là được gọi là giới thanh tịnh thứ hai nữa là thu thúc lục căn thanh tịnh có nghĩa là có nghĩa là khi mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi à, lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy tư vị ấy không để cho à, tâm mình tham thích kỳ bất mãn cái kia nhớ nha khi sáu căn biết sáu trần vĩ không để cho tâm mình thích thú cái này ờ, bất mãn cái kia thì đó được gọi là thu thúc lục căn thân tịnh cái thứ ba là nuôi mạng thân tịnh có nghĩa là vị trí keo cứ cắm đầu mà tu tập thì tự nhiên long thần hộ pháp à, nhân loại cũng sẽ hộ trì còn nếu vị ấy mà do chướng duyên đoạn nghiệp mà phải chết thì thôi nhưng mà nếu còn tiếp tục sống đó, thì cứ lo trọn cái phần sa môn hạnh của mình thì tự nhiên sẽ có người hộ trì thức ăn y áo chỗ ở và thuốc men chữa bệnh nha chứ vị ấy không có tìm một cái cách nào để mà có được những cái điều kiện ờ, vật chất để sống nhớ nha cái đó được gọi nuôi mạng thanh tịnh là vậy có nghĩa là cứ cắm đầu nhắm mắt à, hành trì tam học thì tự nhiên nhiên à, tự nhiên thì sẽ có người còn không ai nuôi thì lăn đùng ra mà chết cũng là cái chết lầm chứ còn dứt khoát là không có dùng bất cứ một cái cách thức nào khác để mà là vơi gọi vời vời đó giống như sao vời đó vời gọi à, kiếm chát kêu gọi gào hú vật chất đến với mình để gọi là nuôi mạng thanh tịnh nha cái là cấm đầu nhắm mắt tu tập tam học thì tự nhiên có được bốn thứ đó là thực phẩm y áo trú xứ và thuốc men rồi cái thứ tư là quán tưởng thanh tịnh có nghĩa rằng vị này là khi mà sử dụng các cái à, món nhu yếu vật chất như là y áo à, chỗ ở và thuốc men thì luôn luôn sử dụng những thứ đó với một cái tâm niệm là đây là những điều kiện hỗ trợ cho phạm hạnh chứ không có ý nghĩa khác đó gọi là quán tưởng thanh tịnh nha yeah. có nghĩa là vị thì cầm một cái viên kẹo cầm một cái cái tăm xẻ răng cầm lên mũi viên cầm lên cái tấp nước ờ, bước chân vào một cái cốc cốc lá cốc tường thì luôn luôn tâm niệm rằng tất thể những điều kiện vật chất mà ta đang có và đang sử dụng chỉ có một ý nghĩa duy nhất là hỗ trợ phạm hạnh luôn luôn tâm niệm như vậy đi tắm mặc cái y vào cũng nhớ rằng cái y này cũng là mục đích đó là hỗ trợ phạm hạnh múc một muỗng cơm đưa vào miệng cũng tâm niệm rằng miếng cơm này là hỗ trợ phạm hạnh một viên thuốc đưa vào miệng cũng phải tâm niệm rằng viên thuốc này là hỗ trợ phạm hạnh bước chân vào một cái trú xá một chỗ ở thì cũng phải tâm niệm rằng nơi chỗ này ý nghĩa là hỗ trợ phạm hạnh thì khi mà sử dụng các cái tâm niệm như vậy thì được gọi là quán tưởng thanh tịnh như vậy là thu thúc à, xin lỗi cái thứ nhất là giới bốn thanh tịnh thu túc lục căn thanh tịnh nuôi mạng thanh tịnh và quán tử thanh tịnh bốn cái thanh tịnh này thì cộng lại được gọi là giới thanh tịnh còn định ở đây là gì định ở đây thì có nghĩa là cái cái sự tập trung tư tưởng trong 40 cái mục thiền chỉ à, và bốn cái đề mục thiền quán cái khả năng tập trung ấy được gọi là định học nha nhớ nha ừ. còn tuệ học là gì tuệ học tức là chánh niệm và trí tuệ khi mà đang tu tập bốn niệm xứ không biết ai cái mà đêm mai ghi tôi cái này được không định là sự tập trung tư tưởng trong bốn mươi điều tuyển chỉ hoặc là trong bốn điều tuyển quán có nhiều người học ba mớ nghe cái này săn áo săn quần nhảy vô cãi nói thiền quán làm gì có tập trung tư tưởng xin thưa có cái cái tâm thiện nào mà không có định hay không có ai ai dám nói tu thiền quán mà không cần có đến bắt chứ nhưng mà cái định của bên thiền quán là sanh đệ mà cũng là một trong ba thứ định còn cái định bên thiền chỉ là gồm sát na định cận định và kiên cố định nha nhưng mà bên thiền quán cũng phải có định nha. cũng phải có định định hỗ trợ cho niệm và cho tuệ phải có chứ không học a thì đàm không biết cái này nha rồi như vậy thì cái định học ở đây chính là định trong quán và chỉ còn tuệ ở đây á, là chỉ do niệm và tuệ ở trong pháp môn bốn niệm xứ nha và tại sao mà ngài sẽ là phất ngài nói khẳng định là vị tỳ kheo thành tựu người ta mà có thể là chứng la hán có thể nhập được thiền diệt thọ tưởng tại sao là bởi vì định mà tới nơi tới chốn á, định mà tới nơi tới chốn phải là phi tưởng phi phi tưởng mới gọi là tới nơi tới chốn nha còn tuệ mà tới nơi tới chốn mà là phải thành tựu được ba cái trí đó một là nhà taparinya nhà nhà cái cái phổ này ngộ lắm mình đánh chữ này nữa hai nữa là tirana barinya cái số 3 là ba hà nè ba rình nhà ai à, gì rồi ba cái này cộng lại mới gọi là tuệ học nha paparinya là sao là cái trí biết rõ đây là danh nè đây là sắc nè danh này do các duyên mà có nè sắc này do các duyên mà có nè và sau khi có rồi là nó phải mất nè đó được gọi là cái nha paparinya tôi dịch là sơ chứng nha yeah cái thứ hai là tì ra nắp nhà cái nhà tắp ra nhà là nhận diện cái nào là danh cái nào là sắc còn cái Tiranaparanya là thấy rằng tam tướng chính là danh sắc và danh sắc chính tướng mới tu buổi đầu lơ mơ lơ mơ ba mớ đó thì thấy rằng tâm này là vô thường thân này là vô thường thân này luôn luôn là biến đổi nhưng mà sẽ có một lúc hình giả thấy không phải bằng sách vở mà thấy bằng sự thấm thía của mình Ừ. thấy rằng tam tướng năm quận và năm quận chính là tam tướng không bao giờ có tam có tam tướng mà không có năm quận và cũng không bao giờ có chuyện có năm quận mà không có tam tướng tam tướng chính là năm quận và năm quận chính là tam tướng đó thấy được như vậy được gọi là gọi là tiranaparinha rồi tới cái thứ ba là cái gì à cái thứ ba đó ba hà này có nghĩa là sao có nghĩa là sau khi mà có được hai cái trí đầu cái nha nha và, và thì hai cái này nó cộng lại đó, giúp cho ta đó, bước vào cái tầng thánh thứ nhất đó ờ, tức nghĩa là tầng thánh một là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi ừ, giới cấm thủ không cần kể tại vì giới cấm thủ là sao là chấp sai vào cái đường lối tu ngoài bát chánh đạo mà cái cái cái chấp sai này á, là nó có do cái thân kiến của hoài nghi cho nên trong kinh nó có chỗ kể có hai thôi tức là tu đầu quần đó là, là, là, là diệt trừ được thân kiến hoài nghi ừ. rồi cái bước hai nếu mà ba la mật ngon lành nữa vậy này đi luôn cái thứ hai có nghĩa là giảm nhẹ dục ái và sân À, và cái thứ ba cái tầng thứ ba đó là dứt hẳn dục ái và sân mà tầng thứ tư là dứt hẳn tất cả phiền não còn lại như vậy thì mình thấy cái cái cái cái, cái tuệ học nó gồm có ba bước bước một gọi là nhà taparin nhà có nghĩa là biết rõ không có người thú chư thiên phàm thánh gì hết chỉ là danh là sắc danh không phải là sắc mà sắc không phải là danh mỗi thứ nó đều do duyên tạo ra đó rồi Tiranaparanya là thấy rõ tam tướng chính là năm quẩn mà năm quẩn chính là tam tướng và cái thứ ba đó là Paha Naparanya có nghĩa là hai cái biết kia đó nếu mà đủ lực thì nó sẽ dẫn đến cái bước ba có nghĩa là thấy đến đâu thì trừ phiền não đến đó tôi nói trong room này biết các vị thì tôi nói thì thì tôi nói thôi chứ còn tôi không tin trong room này hiểu nói bởi vì quý vị không phải hành giả hoặc không có học a thì đàm này nghe cái này chỉ có biết con gái thôi nha mà tôi đã cố gắng lắm rồi tôi đã cố gắng lắm rồi đó tức là tôi đem những cái đề tài nó khô queo thế này ờ, ra tôi giảng mà, mà bằng cái cách nói mà là ờ, quần chúng nhất đời thường nhất cần hiểu thì thôi coi như vậy những kiếp lai sinh nha chứ giờ tôi làm sao sắp tới đây tôi có những lời mà dạy một cái lớp chỉ có một thầy một trò ở bên châu âu này nè mà tôi nhận ờ, giảng trong một tháng mà một người coi như là mù tịch không có biết gì hết ừ, ớn nhưng mà thấy hy vọng họ có trình độ đời trình độ thế học thì có lẽ chứ còn tôi teo quá bởi vì một tháng trời mà nó học trời ơi là chắc tôi một là tôi chết hai là chắc tôi chửi họ cũng lên máu là chết Đấy thì là là mình nhớ đó là cái thấy của mình mình thấy là năm quẩn vô thường rồi mình thấy các thứ do duyên mà có có rồi phải mất mình nhiều lắm là mình chỉ có trên lý thuyết chứ mình không ai nào mà mình mà mình có được bằng cái trí thực chứng là sao bởi vì khi mà mình thấy bằng cái trí thực chứng đó mình thấy rằng á, là cái gọi là nam nữ được cái trong mái đẹp xấu sang hèn ngu trí thánh phàm tất thảy đều sự cộng ghép của năm quẩn mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất đấy mà cái thấy nó đủ để cho mình không còn phiền não nữa cái thấy đó nó mới là đáng kể còn cái thấy của mình kiểu mình trong râm mình học cho vui cái thấy này chỉ cần nay mai có ai nó mà gõ vô cái đầu cái bị cái bon cái bị khùng là rồi mấy cái học này dục hoặc là cái vị uống như cho tôi một mớ thuốc kích thích rượu bia gì đó là cái như mấy kiến thức này nó cũng bay mất đấy hoặc là cái bị tắt thở cái bị chết qua một cảnh riêng cái vị thánh thì không các vị thánh một khi đã hiểu rồi thì sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng nhận thức ấy không bao giờ thay đổi nữa chỉ có đi lên phát triển từ từng thánh thấp lên từng thánh cao chứ không có chuyện mà thay đổi nha đó là cái điểm đặc chất điểm đặc biệt thứ nhất điểm thứ hai là cái thấy mà bằng sự thực chứng thánh trí đó cái thánh cái thấy đó mới đủ cắt đứt phiền não còn cái thấy của mình không có đủ nha cho nên trong râm học không cho đã chứ bây giờ tôi hỏi các vị nè cái vị ờ, là có sợ chết hay không cái vị có sợ chồng mình vợ mình cấm sừng mình không cái vị có sợ con mình nó hư hay không cái vị có sợ cháy nhà sợ bị phá sản hay không nếu mà các vị nó còn sợ có nghĩa là cái hiểu của các vị chưa có tới một cái vị mà gọi là là, là là là là sơ quả đó có nghĩa là vẫn còn tâm sân nữa nha nhưng mà mấy cái sợ đó không còn nữa mấy cái sợ đó không còn nữa ví dụ như là vì ờ, sợ ờ, tai nạn bạn sợ chết sợ mất tiền ác nên là vị thánh tu đùa còn không có họ vẫn còn phiền não họ vẫn còn thích cái này còn bất mãn cái kia nhưng cái phiền não của họ có đủ để họ gọi là bị sao động trong ba nốt nhạc thôi chứ họ không thể nào vì những cái nỗi sợ hoặc là những cái niềm thích thú đam mê nào đó mà họ làm các kiệt ác thì không nhớ nha cái này quan trọng nhớ nha tức là cũng là ba cái trí tuệ học này là như bậc thánh cái thấy người ta đó nó là một cái thấy xác chứng cái thấy đã đủ người ta không có tiếp tục phiền não nữa tôi nói ví dụ không biết bao nhiêu là ví dụ này nha đó là các vị nghe sư giác nguyên nghe sư tuệ khanh nói xấu các vị các vị giận ghê lắm ghê lắm nhưng mà sau đó có các vị về các vị nghe một cái người khác nói không bữa đó ông nói chuyện có tôi đó mà tôi đâu có nghe ông nói gì đâu thì mình nghe mình có vơ vơ chút đỉnh cái giận nhưng mà cũng chưa tối mình về mình nghe má ruột của mình cái người mà đẻ ra mình á bà nói bà nói má con tin má nè má có ngồi đó mà không có ông có nói gì con nó nhỏ cái hiểu lầm á ừ. nhưng mà mình cũng chưa có fail tới cái lúc mà có ai đó mà đưa cho mình cái clip video mà quay là cái cuộc nói chuyện đó mình nghe từ đầu tới đuôi mình nói, à thì ra là cái bài kia mới bà tám bà nhiều chuyện chứ không phải đến khi mà coi cái clip đó rồi các vị mới không còn nhận tôi nữa các vị hiểu không alo chứ còn bây giờ một cái người dân mà nói các vị các vị cũng không hết giận má ruột của mình á, nói mình cũng không hết giận mà đến lúc mình coi cái clip video đó mình mới hết giận ở đây cũng vậy mình á, chưa là thánh dầu mình có chánh niệm mình có trí tuệ mình có thiền định mình có kiến thức giáo lý trung trùng trời biển thì nó nhưng cái lòng là tham sống sợ chết rồi tị hiềm bổn sẻ ganh tị còn nguyên ờ, nhưng mà cái người mà chấm dứt thành kiến như là tu đầu quần thì người ta mang tiếng là còn tâm sân chứ thật ra tu đầu quần không còn ganh tị nhớ nha tu đầu quần không còn ganh tị tu đầu quần không còn bỏng sẻn nữa nhớ cái đó chứ nhiều vị học a tỳ đàm mà chấp cứ nói không tôi không chịu ờ, chỉ có ờ, a na hà mới hết dục ái và sân ờ, còn a còn tư đà hà mới nhị quả là giảm nhẹ còn à, còn tu đầu quần là chỉ có thân kiến hoài nghi thôi sai bét ra tu đầu quần khi mình đã không còn thân kiến thân kiến là gì không còn nhìn cái cái thân này tâm này là tôi là của tôi nữa đó nha thì họ có phiền bực cái gì chỉ có đúng 3 giây đồng hồ thôi cái làm đẻ đồng hồ đức mặt họ là chỉ có ba giây là hết đó bởi vì sao vì họ thấy bốn đế chưa có rút ráo chỉ việc thôi nha cho nên là cái thấy của mình nãy tôi về một cái phần đầu buổi giảng tôi có nói hãy tự nhủ mình ta tu chừng ấy ta làm phước chừng ấy ta hành thiền chừng ấy giữ giới chừng ấy liệu nó có đủ khiến người ta tốt hơn hay không nha chứ còn sân si còn nguyên ngày mới đây nè mới nóng hổi đây nè cách đây mới có hai hôm tôi gặp một cái, cái người quen của tôi nữa. cũng mới đi hành thiền về nên hành thiền cũng cả ba tuần ở bên thái đây nè mới đây nóng hổi đây nè lạ lùng lắm đang dễ thương nghĩa đi hành thiền về nó ngã mạng mà nó sân si mà nó nhỏ mọn mà nó thấy ghét vô cùng lạ lùng như vậy nha ừ. cái này mới mệt á ừ. cho nên nó là là là là là là là là là, là, là cẩn thận có nghĩa là mình bố thí cho nhiều nó cũng càng bố thí lòng càng kiêu ngạo càng tham à, rồi thiền với cho nhiều rồi có chừng về có có phải thiền nó giúp cho mình tốt hơn hay là thiền cho đã về kiêu mạn, rồi sân si rồi tị hiềm rồi khinh bỉ người khác coi những cái đứa mà không có tu là xúc vật cái là cái đó làm không có được nha tu đó tu lầm rồi tôi đã thấy cái đó có càng tu càng thấy ghét tu giữ giới ba mớ bố thí ba mớ hành thiện ba mớ coi người ta như con thú vậy đó cái đó làm không có được nhớ cái này ừ tệ lắm ngộ lắm nghĩa là tự nhiên đi ba tuần về trời tôi tôi nói tôi nhìn tôi không biết không phải nói à, rồi tôi phải giải thích cho bà con nghe đủ hết tại sao giới định là sao tuệ là sao đó mới hiểu rồi bây giờ tới việc thọ tưởng định là sao đây là một cái loại đại định rất là đặc biệt có nghĩa là vị thánh khi nào cần nghỉ ngơi thì vị ấy chỉ cần vị thánh đó phải là từ a na hàm tới a la hán chứ thánh dưới đâu mới được nha phải hai tầng đó a và hoặc a la hán kia nào cần là cái là cái tầng thiền định cao nhất đó là phi tưởng phi phi tưởng nhớ nha ừ. vị đó mới khi nào cần nghỉ ngơi mà rốt ráo đó ừ, tìm đến một cái chỗ thích hợp vắng vẻ vị đó mới suy nghĩ coi mình còn sống bao lâu bởi vì cái thời gian mình ờ, nhập định đó là phải là 7 ngày 3 ngày 2 ngày gì đó cần biết có, có trường hợp vị đó nhập cái thì chỉ có một phút thôi cũng có trường hợp đó là hợp đức phật thích ca mâu ni trước khi ngày tịch thì ngày có nhập thiền diệt một chút nhưng mà nhập cho có vậy thôi có nghĩa là ngày nhập sơ đi thiền sức sơ nhập nhị sức nhị nhập tam rồi lên tới phi tưởng phi phi tưởng rồi ngày nhập vô thiền diệt ra khỏi thiền diệt ngày nhập trở lại sơ thiền mà tổng cộng 2 triệu 400 ngàn lần như vậy rồi ngày mới chính thức viên tịch nha còn đa phần là các vị đều nhập 7 ngày để tìm cái sự nghỉ ngơi mà toàn diện triệt để an dưỡng toàn tập có nghĩa là vị đó tìm một cái chỗ thích hợp quan sát tuổi thọ của mình xong xuôi biết rằng mình có dư cái tuổi thọ ờ, hơn cái thời gian mình nhập định rồi vị đó mới nhập vào thiền sơ nhị tam tứ hư không vô biên thức vô địa biên vô sở xứ ra khỏi cái vô sở xứ vị đó mới chú miệng thế này tôi sẽ không có tâm thức tâm thức sẽ hoàn toàn vắng mặt trong thời gian ba ngày bảy ngày sau khi mình chú nguyện xong vị ấy nhập vô cái tầng phi tưởng phi phi tưởng xuất khởi phi phi tưởng lập tức vô tâm từ đó trở đi suốt 7 ngày cái vị đó giống y chang như cái xác chết có nghĩa là hoàn toàn không biết ai lay không chuyển mà ai rung chẳng dời là như vậy nha ai xô chẳng dời coi như lúc đó là trong kinh nói lửa cháy núi sập động đất phong ba bão táp sóng thần đều gọi là không làm gì được vị này hết nha vì đó gọi là đau thương bất nhập mà bắt độc bắt xâm suốt cái thời gian nhập cái đại định này có tất cả là ba loại định mà hộ trì cho cái người nhập định các vị còn nhớ không một ghi dùm tôi cái này có ba loại đại định mà bảo vệ cái người nhập định một là đại định phạm trú có nghĩa là nhập định với cái đề mục ờ, từ bi hỷ xã thứ hai là thiền quả có nghĩa là khi mình nhập vô trong đó là vị đó chỉ toàn là xài cái tâm thánh quả mà mình đã chứng lúc đó cái cảnh mà vị đó biết chỉ là cảnh niết bàn chứ không có cái gì ngoài ra nữa hết thì chính cái, cái tâm thánh quả đó hỗ trợ cho vị này gọi là đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm ngài sẽ lợi phát coi như ngày ngày ngồi ngày nhập quả định ở dưới uh, núi đó mà con dạ so nó nạm đi ngày một chùy mà trong kinh nó cái chùy đó là nó đánh bạc được một ngọn núi đó quý vị ngọn núi đó mà nó quýnh bạc được ngọn núi nhưng mà ngài sẽ lợi phát thì không sao nó nện ngày một cây xong xuôi thì ngài một kiện liên bên kia núi cũng đang ngồi bên kia nhìn thấy ngài mới lập tức có mặt nhà mới hỏi sư huynh có sao không thì ngài sẽ là phật mới lấy cái tay dò dò dò dò ngài nói là không sao nó chỉ e thôi thì ngài sẽ là ngày một vị liên ngài nói là thật là vi diệu thật là thù thắng thật là hí hữu với một cái cú đấm như vậy có thể đánh buông ngọn núi thế mà sư huynh chỉ bị e nhẹ thôi thì ngài sẽ là phật ngài cũng khen ngược lại ngài nói là thần lực của sư đệ cũng là vi diệu không thể có người sánh bằng cái mọi chuyện nó xảy ra trong chớp mắt mà sư đệ đã kịp kịp thời có mặt Ừ. thì khi hai cái vị mà thượng thủ mà tán thán lẫn nhau như vậy thì lúc đó từ cái chủ kỳ viên đức thế tôn ngày nhìn thấy và ngày đọc một bài kệ để tán thán hai cái vị đệ tử trưởng tràng đó nha thì như vậy trong trường hợp này được gọi là hành giả được bảo vệ bởi thiền quả còn được bảo vệ bởi thiền diệt là sao là bởi vì là trong kinh nói là có nhiều lắm nhiều vị mà đang nhập định đến trong rừng rồi bị lửa cháy cháy rụi cả một cái lùm cây à, gì đó tới hồi mà mà mà xả xuất định nó bị đứng lên phủi rồi lấy cái tay phủi thôi cả lá y của vị đó cũng được lá y cũng được bảo vệ và vị đang ở trong một cái tình trạng không cần đến hơi thở không cần đến oxygen cho nên là vị ấy trụ ở trong lửa mà hoàn toàn vô hại à và đồng thời nó là do cái năng lực của thiền định bảo vệ cho nên vị đó không hề hấn gì hết rồi như vậy là cái loại định thứ nhất là diệt là tiền diệt thứ hai là cái định mà mà bằng cái định phạm trú thứ ba nữa là là tiền quả nhớ nha ừ, các vị như vậy đó thì có tất cả là ba cái loại định mà hành giả khi mình nhập vào thì được bảo vệ còn nếu mà mình nhập vào những loại loại định khác thì mình có thể bị tấn công có thể bị tấn công tuy nhiên mình nhập vào một đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay không ánh sáng thì mình lúc mình đang nhập định mình có thể bị tấn công nhưng mà riêng về thì là ba cái loại định này hoàn toàn vô hại rồi thì cái bài kinh này ngài sao phát ngài nói cái chê ngài nói rằng một vị mà thành tựu giới định tuệ như là tôi vừa giải thích đó phải thành tựu đến mức như vậy đó thì vị đó nếu ngay đề này mà phải cội cội cội cội phải có tình cư ừ. thì ngài ông sư cư ngày ú đại di ngày không ngài không có đồng ý à, ngày không đồng ý thì à, là ngài mà ngài không nói lý do ngài chỉ nói ngài không đồng ý thôi thì cái chuyện bà con coi đi tại con coi đó thì ngài sẽ là phát ngài thấy vì nam đồng ý ngài mới nghĩ rằng ở đây họ không hiểu mình thôi mình đi đến mình trình với thế tôn thì lúc đó đó là là trước mặt thế tôn thì thì thế tôn ngài ngày ngày ngày ca gì ngày sát lại phát ngày nói bạch thế tôn con con con con con ờ, nói như vậy đó mà mà mà, mà tổ sư Úc Đa Di không đồng ý và chúng tùy kheo để im lặng thì khi mà ngài nói như vậy trước mặt Thế Tôn ngài Úc Đa Di tiếp tục lặp lại lần nữa là ngài sẽ lại Phật đã nói sai đã không thì Đức Phật ngài chỉ hỏi một câu u Đa Di dựa vào đâu mà nói một câu thiếu trí tuệ như vậy ngài chỉ nói như vậy xong rồi ngài nên nói riêng ngài Nan ngài nói với ngài Nan à, là sao mà các tỷ kheo lại có thể thiếu thiệu cái đạo mà nhìn thấy một cái vị trưởng lão mà bị chống đối như vậy mà các vị kheo không có lên tiếng đó rồi bắt đầu ngài mới nhắc lại nguyên văn ngài mới nhắc lại nguyên văn cái câu cái câu tuyên bố của ngài sẽ là Phật đây là một cách cái cách hành động rất là đẹp ngài không có la rầy mà ngài chỉ họ chỉ hỏi ngài đang tại sao mà đúng là ngài phải hỏi các vị tỳ kheo kia chứ không ngài hỏi một cách hỏi nhắn tại sao mà chúng tỳ kheo lại để cho một vị trưởng lão bị bị bị bị bị quấy rầy như vậy mà không có phản ứng và tiếp theo ngài nhắc lại nguyên văn câu nói của câu tuyên bố của ngài sẽ là phật để xác định một lần nữa là tôn giả là phật đã nói đúng bài kinh này ngoài cái nội dung mà tôi vừa giải thích cho bà con nghe nó còn có một bài học nhỏ xíu xìu xiêu nữa ẩn đằng sau đó đó là mình tu mình không có nên bè phát nhưng mà khi mà một người mà nói đúng làm đúng tu đúng thì họ cũng cần được cái sự bảo vệ của mình trong cái khả năng mình có mình không có nên xen vào cái cuộc đối thoại cuộc cãi cọ của hai người khác nhưng mà trong trường hợp phải bảo vệ những cái lẽ phải thì mình cũng phải góp lời Ừ, chứ còn nếu mà mà mũ ni che tay hoặc là mình làm lơ mình tưởng là mình không có can thiệp đó là hay nhưng mà có nhiều trường hợp phải can thiệp bởi vì không Phật pháp sẽ bị mất Phật pháp sẽ bị mất vào cái thời gian mà Phật viên tịch được một thì có nhiều cái dị kiến trong hàng ngũ chữ tăng nghĩa là những quan điểm sai lầm à, về Phật pháp thì nếu mà vị thánh nào vị tỳ kheo nào cũng im lặng hết thì đạo phật đã mất từ cái thở ấy rồi có nghĩa là Phật giáo không 2563 như bây giờ đâu mà nó đã mất từ cái năm một bao ngày Phật tịch rồi nhưng mà vì lúc đó chư tăng xét thấy rằng chánh pháp cần phải được bảo vệ ta bảo vệ không phải bảo vệ người mà ta bảo vệ chánh pháp này đó là một bài học rất là quan trọng ừ. rồi thưa bà con uh bây giờ đó là có một cái chuyện nhỏ bữa nay tôi chỉ nói có bao nhiêu đó thôi nha bây giờ nếu bà con trong râm ờ, còn có tí thời gian tôi xin trình bày một cái việc nhỏ thế này là vừa qua là chúng tôi đi miến điện à, chúng tôi à, đã tìm thấy đã đến khoảng à, trên 5 điểm đã đến thăm trên 5 điểm năm miếng đất trên năm miếng đất à, thì à, để mà làm một cái cái cái, cái chỗ ghé chân cho bà con Việt Nam à, tôi xài chữ rất là cẩn thận chỗ ghé chân tôi đó là chùa là bởi vì cái cái cái chữ chùa mà mà bà con hiểu và tôi hiểu đó là cái chỗ mà chư tăng ở rồi bà con tới cúng dường rồi mỗi ngày hai buổi công phu quét lá ăn mài lộc phật à, để mà có oản để mà ăn đó thì cái đó không phải mà ở đây là cái chỗ dừng chân của có nghĩa là những bà con có nhu cầu ở dài hạn ví dụ như ở một tháng hai tháng ba tháng ở bên miếng điện cái điều kiện sinh hoạt điều kiện vệ sinh điều kiện thực phẩm của người miếng mình không chịu nổi thì bà con đã có chỗ ghé có nghĩa là ở đây à, là đã có người hứa giúp là vẽ cho một cái bản bản vẽ quy hoạch ví dụ như là cái thiền đường để mà đại chúng ngồi chung với nó nằm ở đâu là mỗi cái cốc đó là cách nhau bao xa và cái kiến trúc như thế nào cho nó thích hợp với cái thời tiết khí hậu nhiệt độ ở chỗ đó ừ. và những lối đi kinh hành rồi cái chỗ nào để sinh hoạt tập thể như phòng ăn hoặc chỗ nào là cái vòi nước cái vòi nước cá nhân cho mỗi cái cốc và vòi nước chung cho đại chúng thì từ cái vòi nước từ cái bóng đèn sắp đặt trong đó đều phải nằm không thể nào mà mà tự phát à, như chính đó là có tiền cắt cái có tiền cắt cái tới hồi mà nhìn lại đó thì nó không cái nào ra cái nào hết à, thì mình hơi tay chỗ này một chút à, và đã có người hứa giúp miễn phí cái cái bản vẽ đó à, và ở đây trong room hiện giờ có không ít những bà con cũng mơ hồ biết tại sao chúng tôi tìm chỗ đó làm cái gì thì xin thưa với bà con rằng thì là bản thân chúng tôi cũng nằm trong số những người ao mỏi mòn một cái chỗ như vậy trên đất miếng tại vì sao là vì tôi nhắc lại cái điều bạc điều kiện thực phẩm điều kiện vệ sinh của người miếng có điểm hơi khác chúng ta đặc biệt có những người do cái hoàn cảnh đặc thù um, họ không có ăn được cái đồ dầu mỡ họ không có chịu được cái toilet mà kiểu miếng điện à, cho nên họ muốn tu lắm nhưng mà họ vô họ thấy họ giỏi và tôi đã gặp chắc cũng cũng hơi nhiều nhiều chắc cũng trên 10 người mà mà thuộc cái trường hợp này họ nói với chúng tôi họ nói thương quá thương thiện quý chưa tăng lắm nhưng mà phòng ăn rồi đi xuống toilet là chỉ muốn chạy về phòng sách vali bye ngán quá bước vô phòng ăn là thấy lạnh rồi rồi bước xuống toilet thấy ớn quá chẳng hạn như bên miếng điện họ có một cái kiểu mà mà mà, mà bồn nước bằng xi măng các vị biết không họ họ gắn một cái vòi rồi họ xả nước đầy vào trong đó để cho mình xài xài kiểu gì quý vị xài kiểu gì có nghĩa là mình múc mình thò cái gáo gì đó mình múc rồi mình lúc mình tắm xả bông bọt cái bọt nó văng vào trong đó nó văng lên vách là nhìn đã gớm phần văng lên vách là mình thấy còn phần nó văng vô trong nước đó mình đâu có thấy rồi quý vị tắm trước rồi tới phiên tôi vô tôi tắm cái vị nghĩ coi tôi tắm có nổi hay không có nhiều người thì ok nhưng mà tôi biết có rất nhiều người không chịu chịu nổi và người ta mà nhìn thấy chỉ đầu tiên mình thấy rằng cái bồn nước mà nó chứa lưu cữu trong đó là mình đã gớm rồi xài bao nhiêu thì vặn bấy nhiêu chứ không thể nó được hết cái đó là cái chuyện rất là phản vệ sinh phản khoa học à, cho nên chỉ riêng cái bồn nước thôi rồi chén tô muỗng nĩa là nếu có điều kiện thì mình rửa bằng nước tro không xài xà bông phơi máy nắng hoặc có máy máy hấp máy à, máy hấp đúng rồi mày rửa chén tô bằng máy máy máy máy rửa chén xong rồi sấy khô còn không đó là phải đem phơi nắng à, chứ còn không thể nào mà như bên kia mà, mà mình cầm cái chén lên mà nó nhớt lầy đó là mình ăn cũng không nổi nha thì tôi đánh một vòng đó cho bà con thấy vì đâu mà chúng ta cần có một cái chỗ riêng từ cái toilet cho đến cái phòng tắm ha rồi cho đến muỗng nĩa tô chén đó thì quý vị biết mình ăn rau cỏ được mà quý vị nhưng mà cũng phải vừa chừng chứ vị đọc kỹ trên chú giải ngày sẽ lại phất ngày sập lắm sáng nào cũng vậy anh em đi bác trước ngày đi bác sau để làm chi ngày đi một vòng ngày coi cái chỗ nào ờ, nó hơi chứng trước ngày dọn chỗ nào dơ ngày làm cho nó sập chỗ nào bài quá thì ngày dẹp ngày sẽ lại phất á ừ. và ở trong gọi là bảy cái điều kiện mà để tạo ra gọi là thành pháp giác chi trong đó có một cái gọi là à, gọi là điều kiện vệ sinh ở cái mức tốt nhất tức là vật dụng thân thể y phục nha, trú xứ nha vật dụng thân thể y phục trú xứ bốn thứ này phải sạch thì bạn mới thoải mái được nha rồi vì thao thức như vậy tuổi đời lớn rồi tôi đã nói năm nay tôi 50 rồi tôi hứa là tôi giảng tới 55 nhưng mà cái đó thì quý vị biết mà cái hứa đó là hứa nhưng mà tôi đâu có chắc là tôi trụ được cái đó cho nên tôi phải đi ngay bây giờ thôi à, chỗ ở tôi không có thiếu tôi ở về mỹ tôi cũng có tôi ở châu âu tôi cũng có tôi về việt nam tôi cũng có nhưng mà tại sao tôi chọn miếng điện là bởi vì chắc ra là tăng ni mở mắt ra là thấy hành giả và tại sao tôi chọn Philippines là tại vì cái chỗ đó nó mát mình không có thể cần xài máy lạnh à, mà vẫn mát còn mà nóng quá mà không có máy lạnh là chết mà phải xài máy lạnh là mình lại chết theo kiểu khác mà lạnh như châu Âu mà lại xa cách chư tăng thì cũng khó chỉ có miếng điện thôi mà trong miếng điện là chỉ là cái vùng mát mẻ thôi à, đó là Piluvin tức là tên cũ là Memio cái thời người Anh họ đô hộ miếng điện nó gọi là Memio giống như Việt Nam mà thời Pháp họ gọi Vũng Tàu là cấp ở ngoài cấp rồi sau này mình kêu là Vũng Tàu á quý vị nha cái tên xưa nó là Memio bây giờ là Piluvin và do cái điều kiện à, khí hậu ở đó mát mẻ quanh năm cho nên tất cả những cái truyền thống vipassana như là upanita paao hay là mà chăm nhai chăm nhai được đều đều có chi nhánh ở đó hết vừa rồi chúng tôi có dịp đến đảnh lễ eh, ngài Pao Siro tại uh, ờ, Pilowin có đảnh lễ ngày yếu lắm rồi ngày yếu lắm mà nhìn người ta xây dựng ờ, là cái thiền viện bát ngàn nó, nó giống như một cái phố nhỏ vậy đó mà nhìn rất là hoan hỷ ừ. nhưng mà dĩ nhiên cái điều kiện trên đó thì, hơi khó điểm này mình muốn lên đó mình tu thiền đó mình phải xin trước một tháng đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai à, có những con ờ, sức khỏe yếu thì hơi khó vì trên đó thì nó xa sợ từ cái cái cốc mình mà lên cái chỗ mà đại chúng hơi xa và trên đó thực phẩm đó, thì tất cả phải thì có nhiều người họ cũng không được ừ, thoải mái ừ, hay khó ừ, hay khó cho một số bà con à, rồi chúng tôi có ghé chăm nhai Mahasi với Tha ở trên Chinawin bây giờ biết vì sao mà nó điêu tàn dữ lắm cũng xì à Ừ. À, ba năm trước chúng tôi ghé về bây giờ làm không có hành giả không có về nhiều nữa cho nên bị bỏ phế rất là nhiều cái, cái phòng bỏ phế ừ. thì bây giờ cái mà chúng tôi uh, tìm một cái chỗ này là chúng tôi nhắm đến hai hướng hoạt động hướng một bà con thích hợp với truyền thống nào thì cứ đến học thì thiền và trình phá về truyền thống đó uh, và quay trở về đây tu cứ ngày cách ngày và cách tuần thì cứ lên gặp thiền sư và trình pháp với ngài ở cái trung tâm là quý vị thích và rồi trở về ở đây thay vì ở cái thiền viện kia con này mình ở đây ừ, đó là cách một tức là theo truyền thống nào cũng được nhưng mà lấy để làm chủ xứ cái hướng thứ hai đó là chúng ta mỗi một quý tức là mỗi ba tháng đó chúng ta thỉnh một vị về đây để hướng dẫn bà con mà bên miếng điện thì cái cực kỳ dễ dàng à, thỉnh tạng trên đến dạy trên đất miếng thì nó dễ hơn là thỉnh về Âu Mỹ hay là Việt Nam nha ừ. và thêm một điều nữa thì vấn đề mà chi phí để thỉnh một vị thiền sư nó, nó cũng mềm nữa chứ còn thỉnh một vị thiền sư mà đi về Thái ờ, đi về Việt Nam đi qua Âu Mỹ thì vừa chi phí nó nặng mà thêm nữa là cái điều kiện hỗ trợ cho vị đó cũng khó cho mình lắm còn đằng này ngài là người miếng mình thỉnh ngài đi giảng trên đất miếng và cái người người hỗ trì ngài thì coi như cũng là người miếng không có khó nha cho nên chúng ta có hai hướng hoạt động một là ở đây và tu tập theo các cái truyền thống chung quanh tất cả các truyền thống lớn đều ở đó hết thứ hai là bà con ờ, mỗi một quý như vậy bà con có thể thỉnh về một tháng hai tháng điều thứ ba ở đây hoàn toàn không có vấn đề chủ quản có nghĩa là ở đây không phải là cái chùa có trụ trì rồi có ờ, nhà bếp mà là mỗi một đợt như vậy có hai chục người ba chục người về thì các vị sẽ cử người ờ, làm việc với dân địa phương để họ đi chợ dùm họ nấu ăn cho quý vị chứ không nhất thiết là phải có chúng tôi người đang nói chuyện ở đây không cần thiết nha ở đó thật sự là dân chủ ở đó thật sự là cộng sản đúng nghĩa có nghĩa là cái đà từ tháng 1 tới tháng 3 thì cái có cái đám Sài Gòn qua thì các vị tự liệu tới là chỗ ở là là là cái bản vẽ của kiến trúc sư dĩ nhiên các vị mình cũng phải có một buổi họp mặt riêng chúng ta phải làm cái room riêng để mình nói chuyện nha chuyện đó chọn cái bản vẽ nào vừa ý xong xuôi thì chúng ta mới cắt nha và bà con ờ, là khi mà về đó thì ở đó tôi không chủ trương trồng trọt dĩ nhiên tại tôi đâu có đó đâu mà tôi cũng đâu có muốn là mất thời gian bà con nhưng mà tôi chỉ nói nhỏ vào tay quý vị thôi là bà con rảnh rảnh có thể ra làm hành hẹ húng lụi cây tía tô à, rau răm rau ôm rau ngổ rau ngò gì đó mình làm luống cho nó vui à, thay mình ra mình rửa tay thôi thôi giờ mình ra mình rửa tay mình rửa tưới cây luôn thì như vậy là bà con hoàn toàn có ngay một cái mảnh đất hơi có hồn việt à, có xoài cát và lọc rồi có dừa bến tre rồi có quýt hương cành à, là chúng ta có thể trồng cho vui nha à, cho vui một mảnh một tí quê hương ở đó riêng tôi thì tôi có xin một ừ, tỉnh nó rộng lắm cho nên chúng tôi có xin có lẽ có đề nghị một vài người đi chung nhóm nữa nó chắc trồng vài cái dừa dâu à, vài cây dừa dâu cái dừa mà lùng sạch á mình mình bà con đứng dưới đất này hái khỏi cái leo thang gì hết trơn nha tôi chỉ xin cái mấy gốc dừa dâu thôi rồi có mấy người châu âu họ nói tôi họ xin ờ, hai gốc ổi à đó các bà con rồi bây giờ qua chuyện khác ở đó bản thân tôi không phải được trụ trì thì người đứng tên đó đó là người miếng điện chứ không phải là tôi đó là chuyện hai ừ. là tiền bạc hỗ trợ không hề gửi về tôi mà là có một cái ban yeah, hỗ trợ à, mà buổi đầu á thì là là là ai thì chúng ta sẽ có một cái buổi họp mặt riêng để khỏi phải làm mất một thời giờ có mấy người họ không muốn nghe mà bắt họ nghe đó nghe nó khổ vậy đó ừ cho nên kể từ đây cho đến lúc mà tôi ngưng thì hết giảng rồi cho nên bà con nào mà hết muốn nghe đó thì thì thì đi đi nha họ sẽ làm phiền bà con ừ, rồi thì chúng ta sẽ có một cái room bàn riêng có nghĩa là ở đó chúng ta bản thân chúng tôi thì một năm thì có, có thể là ít nhất là 6 tháng ở đó nhưng mà không phải liên tục chúng tôi về đó chỉ có về hai tháng à, rồi chúng tôi đi à, à, đó là maximum là một năm khi mà già lớn tuổi thì thời gian nó càng lúc nó càng nhiều nó khích dần nhưng mà bây giờ thì chúng tôi còn đang ở châu Âu chúng tôi phải qua lại bên Mỹ mà cho nên cái đó là như vậy và bà con xin thưa bà con một chuyện nữa cái chuyện này sẽ làm buồn lòng một số người mà tôi cũng phải nói thiệt là chúng không có nhận ai chúng tôi cũng nhận này không tức là chúng tôi phải biết người đó là ai thì chúng tôi mới nhận cho họ vào cất cốc ở đó và khi mà họ muốn giới thiệu ai về đó thì chúng họ cũng phải uh, thông qua với đại chúng trong đó một tiếng ví dụ như những người nào mà chưa từng đến ở lần nào đó thì mình chỉ nhận họ còn cái người nào mà đã tân ở đó lâu thì họ là người nhà nhưng mà những người lạ đó thứ nhất phải có người giới thiệu đàng hoàng chứ không thể nào họ sách cái cuối sách kéo vali tới cửa bấm chuông để mà xin vô ở thì chúng tôi xin thưa thiệt nó sẽ làm phiền những cái người cố cựu rồi đó nha chúng ta phải biết nhau từ xa từ trước ừ. ở đây à, vì đây là cái chỗ nó hơi nó hơi chuyên và nó mang tính nội bộ đó cho nên là à, bà con chúng tôi dự trù khoảng ba chục cái cốc ba chục cái cốc và điều kiện đi sinh hoạt như là ờ, nước nôi điện đớp là sẽ là những thiết bị mang từ châu Âu về nói rõ luôn là từ Đức và từ Thụy Sĩ về và cái gì mà đem được từ Đức từ Thụy Sĩ về ngay cả nồi chảo hay là muỗng nĩa dao kéo chúng ta chỉ xài đồ của châu Âu thôi chúng ta không xài đồ tàu không xài đồ Việt không xài đồ miếng lý do là bởi vì cái chỗ này là mình phải được sống ở một cái môi, cái môi trường nó hơi vì ở đó nó đơn giản lắm ở đó không có tài sản gì hết chỉ có một kim thân và một bộ đồ bếp thôi bộ đồ bếp nghĩa là nồi chảo dao kẹo rồi bây giờ ờ, cho bà con hình dung là vậy thứ hai ở đó có một cái phòng mà tôi gọi là phòng lunch hay là cái lobby có nghĩa là ở đó sáng chiều luôn luôn có có sô cô la có trà có mật có đường có cà phê cho bà con theo cái mô hình của Vinh mấy cái thiện viện của Vinh ca châu Âu á tức là bà con mà chiều đói thì có thể ăn nhẹ cứ nghĩa là ăn xà lách hay là cháo trắng nhưng mà ở một cái gian riêng còn bà con nào không ăn chiều thì có mật có sữa có chocolate à, rồi có trà phê có cream gì đó bà con à, đại khái như vậy nhưng mà cái đó là luôn luôn có sẵn à, và những cái thứ đó thì chúng tôi cũng phải tha từ bên châu Âu về để cúng dường cho đại chúng nhân giả rồi cuối cùng là về vấn đề quyết mạch nhất đó là vấn đề kinh phí để xây dựng xin thưa với bà con là cái miếng đất này nó nó theo bên bên đó là năm mẫu nó nằm sát cái national National Park gọi là Kandochi Kandochi à, Kandochi National Park nó nằm sát bên khí hậu mát mẻ quanh năm mà sát bên cái phật cho nên á, là mình mua mình ở bên đây nhưng mà coi như mình mình được khuyến mãi luôn cái National Park bởi nó lớn kinh khủng lắm tức là bà con có nhiều lựa chọn lấy đây làm cái chỗ trụ xứ trong suốt thời gian 2 tháng 3 tháng cũng được còn không nữa thì ở bán thời gian cái là một ít rồi chạy ừ. lên mấy tiền ừ. viện cách con cứ ở đây nhưng mà đêm về ngủ ban ngày rồi ra ngoài phật và nếu tôi đang có mặt ở đó thì tôi sẽ là người đi sau lưng quý vị vì sao là vì tôi cũng không có muốn tu ở trong cái chỗ đó bởi vì cái bên cái phạt nó quá đẹp mà nó nó nó, nó rộng mà rừng cây bạc ngàn thì mình thì mình thích thì mình ở nhà còn ở bình xuyên thì mình sẽ đi ra ngoài đó đó và bà con à, đi bà con à, nào à, nào nào nào xuyên xuyên chạy vô vô ở trong à, trong online ha để bị đánh tôi chữ này Ilorin National Park National Park ha là bà con sẽ thấy một cái khu vườn mà bà người ta cho bà con luôn những cái formation thí dụ như là, là diện tích đó bao nhiêu và hình hà hình thù nó ra làm sao rất đặc biệt trong đó có những cái bụi tre mà cái đường kính của nó là ừ, ừ. trên hai tấc quý vị trên hai tấc thì ở đó cái miếng đất này nó là hai chục ngàn mét vuông phải hai chục ngàn ta tôi tôi có tính lỗ không hai chục ngàn mét vuông miếng đất mà mình tính mua đó hai chục ngàn còn giá bao nhiêu thì xin ờ, cô giọt mưa hỗ trợ tôi sẽ đi ra liền tôi sẽ bỏ râm lại cho quý vị hồi giọt mưa ờ, tổ chức chúng tôi một cái râm, một cái râm riêng một buổi họp buổi buổi, buổi họp mặt uh, cho những vị nào có cái tâm muốn hỗ trợ đó uh, Ờ, hỗ trợ cho cái công việc ờ, lưu tâm dùm và tôi xin thưa một lần nữa ờ, vì tinh thần Phật pháp vì sự minh bạch giữa chúng ta với nhau thì bắt buộc quý vị phải chịu trách nhiệm một phần trong cái chuyện là uh, cái gì hành chánh hành chánh sổ sách tiền bạc và tôi chỉ là người đề xướng và tôi chỉ có một cái cốc trong đó như bà con và sau khi tôi làm việc thông báo này rồi thì mong rằng cô giọt mưa đông râm này cô sẽ đứng ra cô tổ chức một cái râm cho những vị nào có cái lòng mà muốn góp sức ấy, hả rồi còn tài tránh chuyển cho a thì hiện giờ ở đây thì tôi chỉ có biết được mà à, một ờ, ông bác sĩ ở Geneva thì ờ, và một vài người ở bên Mỹ nhưng mà dĩ nhiên cuối cùng cái người quyết định vẫn là quý vị trong cái room họp mặt riêng tư ấy nha và trong cái room đó thì có thể tôi có nghe tôi có ngồi tôi nghe còn không đó thì cái tránh vẫn là quý vị cư sĩ nha và tôi thiết tha mong mỏi rằng nếu mà cái cơ duyên Phật pháp ờ, còn đó với người Việt chúng ta ở trên đất Phật Miến Điện nếu mà các hành giả Việt Nam ờ, có đủ phước để tìm được một chỗ như vậy thì tôi thiết tha mong mỏi tay nhau thực hiện một chỗ như vậy và uh, tôi xin nói lại lần nữa tôi cũng chỉ là một hành giả trong đó như bà con thôi nha và phải nói rõ một chuyện nữa là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa quý vị không còn nhiều thời gian nữa đâu cứ ngồi mà chờ sung rụng không có bây giờ phải làm thôi trong trong râm nên này nên là tôi nghĩ là chắc trẻ nhất là tôi rồi tôi 50 nhà tôi sinh năm 69 chắc tôi trẻ nhất trong sắm những người mà muốn về đó rồi chắc là tôi trẻ nhất rồi đó. chứ còn bà con trong râm này chắc cái người mà nhỏ hơn tôi chứ không có đâu cái người muốn về đó tại vì nhỏ hơn tôi là vợ chồng con cái nhà cửa sự nghiệp ai mà vô đó làm cái gì cái người mà bận tâm đến cái vụ này tôi nghĩ là phải cỡ tôi trở lên mà như vậy thì cái việc rõ ràng không còn nhiều thời gian bác sĩ mở phán một cái là ung thư là, là, là, là tiểu đường là tăng sông gì đó là mệt lắm nha thì mong rằng chúng ta sớm gặp nhau ở đó và cũng xin thưa thêm là hiện giờ chúng ta đã có được hai vị Sayadaw ở bên đó họ đỡ đầu họ là hai vị giáo phẩm chức sắc chứ không phải là hai vị vô danh không phải họ là hai vị giáo phẩm chức sắc bên đó thì chúng ta biết rồi ờ, từ năm 62 đến bây giờ thì Miến Điện ở ờ, ờ, đoạn gọi là cái chính thể quân phiệt quân đội nắm đó, cho nên cái cơ chế có một điểm nó hơi đặc thù giống Việt Nam mình có nghĩa là Ừ, tăng chúng có một vai trò rất là lớn trong cái cái, cái hành chánh ấy. mà được hai vị lớn như vậy mà đứng ra mà đỡ đầu là rất là mừng và ừ, cũng xin thưa với bà con là một trong hai vị đã đã nói một câu mà làm cho tôi sĩ nghĩ, nghĩ rất là nhiều ừ, thậm chí không ngủ được vì nó nói thế này vì nó gọi tôi là là tê tha tu vì nó nói rằng đây là thời điểm tốt nhất mà du có thể làm bởi vì sớm hơn thì, thì chắc chắn là không rồi nhưng mà trễ hơn thì tôi e là những điều kiện này nó không còn nữa ờ, thì còn về chi tiết vì sao vị đó nói như vậy thì quý vị sẽ ờ, được nghe trình bày đầy đủ ở trong cái râm mà cô giọt mưa sẽ mở mà mở và ờ, và mong rằng bà con trước là nghĩ tới Phật giáo sau là nghĩ đến bản thân không liên quan gì tới tôi hết nha thì để cho công việc nó chạy và đặc biệt là vi tinh thần Phật pháp nói chung và của một cái ờ, tổ chức ờ, hành giả nói riêng chúng ta phải có một buổi nói chuyện với nhau ờ, về cái chuyện này tài chính xã làm sao giá cả đó làm sao và ai là những cái người mà quý vị có thể gặp mặt ừ. ok chúc các vị một ngày vui và hẹn các vị gặp lại hẹn lại ngày mai dạ yeah, bye bye Idam me nyatinan putu sukita huntu nyatayo Idam me nyatinan putu sukita huntu nyatayo Idam me nyatinan putu sukita huntu nyatayo Idam me punyang aswa kaya wahang ඉදං මේ පුඤ්ඤං නිපානස්ස පච්චයෝ හෝතු මමං පුඤ්ඤං පගං සබ්බා සත්තනං ධීමා සාදු සාදු සාදු